À, cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi dù buồn vui trắng tay anh sang dòng người anh thương cố chấp tay dội ơn bảo vệ em cho che suốt cuộc đời cả anh chính em là chỉ nhớ anh mất đi mà thôi Nếu như em không thấy anh quan tâm em Là khi anh không muốn em lo lắng gì Về nhà một mình em quên lối đi Nguyện là sao soi sáng thêm con đường em Nếu như em đêm xa băng cô đơn hơn Thì trong đêm trong giấc mơ anh thấy người Người anh thương chấp tay dối ân mình em thôi khiến anh em môi cười cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi dù buồn vui trắng tay anh sang dòng người anh thương cố chấp tay dối ân sao soi sáng thêm con đường em Nếu như em đem ra băng cô đơn ơi Khi trong đêm trong giấc mơ ôm lấy người Người anh thương cô chớp bay rồi ơn Mình em thôi khiến anh em môi cười Cả cuộc đời bên cạnh nắm tay dội ơn mình em thôi khiến anh nghe môi cười cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi dù buồn vui trắng tay anh sáng giàu người anh thương cố chấp tay dội ơn bảo vệ em chở che suốt cuộc đời